Mến chào quý thầy cô, nhằm tin học hóa việc quản lý sổ sách và ký hồ sơ trong nhà trường, giáo viên có thể ký hồ sơ ở bất cứ nơi đâu bằng máy tính có kết nối mạng. Giáo viên tự thiết lập và quản lý chữ ký theo phong cách riêng của mình. Admin dễ dàng quản lý tài liệu và chữ ký tập trung. Hệ thống phân quyền đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho tài liệu. Hệ thống ký số tương thích với tất cả chứng thư số của các nhà cung cấp được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đáp ứng nhu cầu của các trường học trong quản lý học tập, tập trung hồ sơ, sổ sách điện tử như hồ sơ giáo dục, quản lý giáo án, sổ theo dõi và đánh giá, sổ học bạ, sổ chủ nhiệm, sổ công tác đội, sổ đầu bài điện tử và sổ đăng bộ online. Tất cả hồ sơ sẽ được hệ thống tích hợp các hình thức ký số của VNPT bao gồm ký số CA và chữ ký điện tử, ký số của ban cơ yếu. Phạm vi sử dụng dành cho các trường trên hệ thống VNEDU có nhu cầu quản lý tập trung hồ sơ sổ sách điện tử. Truy cập website vnedu.vn e và tiến hành đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu VNEDU đã được nhà trường cung cấp. Tiến trình đăng nhập thành công. Người dùng chọn Quản lý thông tin trường học. Tiếp đến, chọn Star, các phần mềm tiện ích, hồ sơ sổ sách điện tử, hồ sơ giáo dục. Quản lý thư mục hợp tài liệu, chức năng này cho phép admin nhà trường tạo thư mục phân cấp cha con, Hộp tài liệu dùng để chứa tài liệu ký số. File tài liệu có thể import hoặc kết chuyển vào hộp tài liệu. Tạo mới danh sách các thư mục. Để thêm thư mục, người dùng chọn nút thêm phía bên trái màn hình và nhập các thông tin của thư mục. Chọn thư mục cha, mặc định là thư mục gốc. Người dùng cần chọn thư mục cha cho thư mục cần tạo. Nhập tên thư mục Ví dụ, năm học 2021-2022 lại thư mục và lưu lại. Sau khi tạo thành công danh mục cha, chúng ta tạo tiếp theo số điểm và học bạ cho năm học này bằng cách như sau. Chọn năm học, sau đó chọn nút thêm. Đặt tên thư mục là sổ điểm tổng kết. Lại thư mục và lưu lại. Tương tự như vậy đối với học bạ. Và tại đây chúng ta có thể chọn mức độ ưu tiên sắp xếp nếu có. Sau khi tạo xong thư mục số điểm học tổng hợp và số học bạ, chúng ta sẽ tạo tiếp hợp tài liệu cho các thư mục này bằng cách chọn thư mục cha, sau đó đặt tên thư mục. Ví dụ, số điểm lớp 8.1. Loại thư mục sẽ chọn là hộp tài liệu. Sau đó, lưu lại. Tương tự như vậy cho các lớp còn lại. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt tên cho các hộp tài liệu này tùy theo quản lý của nhà trường. Tương tự như vậy cho sổ học bạ. Thay vì người dùng phải xuất file sổ học bạ của từng học sinh, sau đó import và ký số để có thể ký được tài liệu. Đối với chức năng kết chuyển học bạ sang ký số, cho phép người dùng kết chuyển dữ liệu sổ học bạ của một lớp bất kỳ vào hộp tài liệu của module ký số. để thực hiện tại màn hình xuất sổ học bạ người dùng chọn lớp cần ký kết chuyển sang ký số tại đây người dùng sẽ tùy chọn tất cả các chức năng khi xuất học bạ sau khi tùy chọn xong người dùng sẽ chọn kết chuyển sang ký số hệ thống hiển thị màn hình để người dùng chọn hộp tài liệu chứa dữ liệu kết chuyển Cách chuyển thành công, hệ thống thực hiện dữ liệu học bạ của học sinh để người dùng thực hiện ký số trên từng sổ học bạ. Để thực hiện ký số, người dùng cần đăng nhập chữ ký SmartCA. Đầu tiên sẽ chọn hệ thống ký số. Tiếp đến chọn đăng nhập hệ thống. Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công, người dùng bắt đầu ký số. Để thực hiện ký số, trước tiên, chúng ta cấu hình ảnh chữ ký. Chức năng này cho phép admin nhà trường cấu hình ảnh chữ ký cho các giáo viên trong trường. Để thực hiện, admin nhà trường chọn nâng cao cấu hình, thêm mới, tùy chọn giáo viên theo danh sách của hệ thống, chọn ảnh chữ ký sau đó cập nhật. Chữ ký này được dùng suốt trong thời gian sử dụng chữ ký điện tử của giáo viên. Trường hợp giáo viên cần điều chỉnh chữ ký thì liên hệ với admin nhà trường để được hỗ trợ. Người dùng có thể xem ảnh chữ ký sau khi cấu hình ảnh chữ ký thành công. Sau khi thiết lập hộp tài liệu và đăng nhập ký số, người dùng sẽ bắt đầu ký hồ sơ điện tử. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều file cần ký số. Sau khi chọn ký, hệ thống thông báo ký số SmartCA telo sẽ thấy thêm một file bất kỳ để chọn vị trí chữ ký và áp dụng cho tất cả các file đã chọn. Để chọn vị trí chữ ký, tùy chọn mũi tên tại góc trái để di chuyển đến trang cần ký. Hệ thống hiển thị mặc định kiểu chữ ký chỉ hiển thị logo. Người dùng có thể tùy chỉnh lại. Bấm vào chữ ký để thực hiện ký hồ sơ. Hệ thống sẽ ký vào trang đó. Tuy nhiên, cần phải kéo thả chữ ký đến vị trí thích hợp trên trang. Tùy chỉnh độ lớn nhỏ cho phù hợp với vị trí ký. Người dùng có thể tùy chỉnh kiểu chữ ký trong mục kiểu hiển thị. Người dùng thực hiện thao tác ký hồ sơ tương tự cho các vị trí còn lại xác định vị trí ký tiếp theo. Chọn chữ ký, kéo thả chữ ký đến vị trí thích hợp và tùy chỉnh kích thước cho phù hợp vị trí cần ký. Hoàn tất thao tác, người dùng chọn Hoàn thành và ký số. Hệ thống hiển thị màn hình chờ duyệt. tại giao diện smartphone, người dùng tải ứng dụng VNPT Smart CA, đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện thông tin giao dịch gần nhất, kiểm tra trạng thái hoạt động của chứng thư số. Sau đó, người dùng chọn tab ký số, xem thông tin giao dịch. Người dùng có thể xem lại tài liệu hoặc hủy giao dịch trước khi xác nhận ký số. Xin lưu ý nhằm đảm bảo tính xác thực và bảo mật cho tài liệu. Thao tác thực hiện ký số diễn ra trong khoảng thời gian 5 phút. Sau khi kiểm tra thông tin hồ sơ, người dùng chọn xác nhận ký số, hệ thống thông báo ký số hoàn tất, chọn xác nhận để hoàn thành ký số. Tại tab lịch sử của ứng dụng, người dùng có thể xem lại các giao dịch đã thực hiện. Với chức năng xem file ký số, hệ thống hiển thị nội dung file để xem. Người dùng xem lại các vị trí đã ký hồ sơ. Lịch sử ký số Với chức năng này cho phép xem danh sách, các lần ký trong một file, thứ tự được sắp xếp theo chiều tăng dần của thời gian. Người dùng có thể tùy chọn để quay lại phiên bản ký số mong muốn. Với chức năng ghi chú, người dùng có thể lưu lại nội dung cần lưu ý đối với hồ sơ đã chọn. Sau khi nhập nội dung, người dùng sẽ chọn cập nhật để lưu thông tin. thống kê ký số. Với chức năng này, người dùng sẽ thống kê được danh sách các tài khoản đã ký theo khoảng thời gian tùy chọn. Sau khi xuất file thành công, hệ thống sẽ cung cấp danh sách thống kê tình hình sử dụng hồ sơ sổ sách điện tử, bao gồm các tài khoản, số lượng tài liệu đã ký và ngày ký hồ sơ gần nhất. Phân quyền tài khoản Mặc định, quản trị nhà trường sẽ được thao tác trên tất cả các chức năng của hệ thống. Trường hợp người dùng muốn phân quyền thêm cho các người dùng khác một quyền hoặc tất cả các quyền, quản trị nhà trường thực hiện như sau. Chọn chức năng nâng cao. Tiếp đến quản lý phân quyền. Tại đây, thực hiện thêm quyền cho người dùng bằng cách nhấn nút thêm Người dùng chọn User cần phân quyền trong hộp Box giáo viên. Bấm vào đây, hệ thống sẽ hiển thị các giáo viên trong nhà trường. Người dùng thực hiện chọn giáo viên và phân quyền cần phân tương ứng, sau đó cập nhật. Sửa phân quyền theo tài khoản Chức năng này cho phép người dùng sửa phân quyền cho user đã thực hiện phân quyền trước đó. Người dùng có thể thêm hoặc bỏ rét quyền. Thực hiện thao tác bằng cách Chọn giáo viên. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các quyền mà user lựa chọn đã được phân. Người dùng thực hiện chỉnh sửa quyền cho giáo viên, sau đó cập nhật lại. Xóa phân quyền tài khoản. Chức năng này cho phép xóa phân quyền tài khoản. Sau khi xóa thành công, người dùng không thể thao tác trên hệ thống. Thao tác trên website thực hiện như sau – chọn nâng cao quản lý phân quyền, chọn các tài khoản được thêm phân quyền. Xin lưu ý, mặc định quản trị nhà trường sẽ được thao tác trên tất cả các chức năng của hệ thống. Chức năng này cho phép admin nhà trường phân quyền cho các tài khoản khác được thao tác trong chức năng ký số. Trường hợp người dùng muốn phân quyền thêm cho các người dùng khác một quyền hoặc tất cả các quyền.